Alo, alo, à vâng, một lần nữa xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh chốt số miền Bắc của Hùng vào ngày hôm nay vào buổi tối đó là buổi tối ngày thứ ba ngày 24 tháng 8 và kết quả thì ngày hôm nay đã xuất hiện cho tất cả mọi người rồi đấy dạng đặc biệt năm số thì ngày hôm nay chúng ta có đó là 58389 đấy. thì ngày hôm nay chúng ta có càng 3 và tổng 7 bộ đề ngày hôm nay đó là bộ đề 34 anh em nhé và ngày hôm qua thì chúng ta có tổng 0 và 3 ngày hôm trước chúng ta có tổng 27 đúng không ạ 93 tổng 2 57 tổng 2 11 tổng 2 và ngày hôm nay tiếp tục quay lại đó là cái tổng 27 cho tất cả mọi người đó là có 89 đấy điểm qua một chút các cầu lô ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta có đầu 3 đã bị căng đầu 3 ngày hôm nay đã bị căng hoàn toàn về cầu lô hai nháy ngày hôm nay thì chúng ta có đó là đầu 6 thì chúng ta có con 60 và đầu 1 thì xuất hiện đó là con 18 anh em nhé đấy thì ngày hôm qua đây là cái bảng chốt của Hùng vào ngày hôm qua bạch thủ lô tô 04 cũng như là song thủ lô 4554 đấy chạm đề thì chúng ta chạm 02 và tổng 05 thì nó đã gãy cầu với cái chạm đề anh em nhé đấy. và một lần nữa thì anh em xem kênh của Hùng thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như là nút chia sẻ kênh đấy, anh em bấm vào đây đúng không ạ và Hùng xin chân thành cảm ơn tất cả cái tình cảm của anh em đã dành cho Hùng trong thời gian vừa qua các anh em xem kênh của Hùng thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như là những nút chia sẻ và đăng ký kênh đấy chúng ta sẽ đi kiểm chứng về bạch thủ lô tô cũng như là song thủ lô tô cho ngày hôm sau tức là ngày hôm nay về bạch thủ lô 04 thì ngày hôm nay nổ rực rỡ cho tất cả anh em ở trên kênh của Huy Hùng nhé bạch thủ lô tô 04 xuất hiện ngay ở giải 5 G4 ạ giải 5 G4 con lô tô 04 cũng như là song thủ lô thì 4554 thì ngày hôm nay cũng xuất hiện tiếp tục một nháy cho tất cả anh em đó là con 45 đấy 45 thì xuất hiện ngay ở giải 5G3 đấy tất cả là về giải 5 anh em nhé về cái đường cầu ngày hôm qua Hùng có chia sẻ cho tất cả mọi người về cái đường cầu song thủ lô 4554 đấy thì ngày hôm nay đã nổ được 45 đúng không ạ ngày hôm qua thì 45 hai nháy và ngày hôm nay tiếp tục biệt về một nháy cho tất cả mọi người đấy thì cái đường cầu này thì ngày mai tiếp tục báo kép 66 anh em ạ 66 đấy thì anh em nào trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền nhá đấy riêng ý cái cá nhân của Hùng thì ngày mai về con 66 này thì Hùng cũng không kết lắm cho nên chỉ cho anh em tham khảo mà thôi đấy kép 66 thì ngày hôm hôm qua đúng không ạ ngày hôm qua thì đủ hai nháy rồi và ngày 22 tiếp tục vẫn là một nháy kép 66 thì ngày mai Hùng xin bỏ cái đường cầu này đấy ăn cũng khá là dài cuốn tay rồi và về cặp 66 này thì ngày mai anh em nào kết lắm thì anh em có thể vào quan nghệ bia hơi trà đá thôi đó là về phần bảng mở thưởng của ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta đúc kết lại thì ăn được đó là con lô tô 04 bạch thủ cũng như là song thủ lô 4554 về cái chạm đề thì chúng ta không ăn được các bạn chạm 02 và tổng 05 thì ngày hôm nay khá là bất ngờ khi lại tiếp tục bệt về đó là cái tổng 27 cho tất cả mọi người đấy khá là tiếc vì cái đường cầu đề ngày hôm nay ngày hôm qua thì cái đường cầu báo 05 khá là đẹp đúng không ạ khá là đẹp nhưng mà khá là tiếc khi xuất hiện lại đó là cái tổng 27 cho tất cả mọi người hy vọng ngày mai chúng ta sẽ lấy lại trên cây của hùng những cái đường cầu đề nhá còn về phần cầu lô thì chúng ta khá là thành công rồi ok chúng ta sẽ đi vào cái phần soi cầu cho ngày mai về cái đường cầu này thì hùng đã kiểm chứng cái đường cầu này chạy khá là dài rồi anh em ạ về cái đường cầu chạm anh em nhé về cái đường cầu chạm thì Hùng Chin lấy ngắn ngày thôi từ ngày 19 tháng 8 đi thì chúng ta có đó là tâm càng 9 thì chúng ta có chạm 49 cho ngày hôm sau đấy chạm 49 cho ngày hôm sau thì lên ngày hôm sau thì chúng ta ăn được vị chạm 9 đấy tiếp tục thì chúng ta có chạm đó là chạm 05 chạm 05 thì biệt vì đó là chậm 5 đấy tiếp tục như vậy thì anh em có thể kiểm chứng cho Hùng đó là chậm 16 đúng không ạ đấy đây chậm 16 cho tất cả anh em cầu báo chạy khá là đẹp cái đường cầu này chạy khá là dài nữa nhậm chạy cũng hơn đó là hơn một tuần rồi đó tiếp tục thì cầu báo chậm 16 chậm 16 thì lên ngày hôm sau tức là ngày 22 thì chúng ta ăn được cái chậm 1 đấy và tiếp tục vẫn là 16 một số thì lên ngày hôm sau chúng ta chế được với cái chạm một đó là con 91 nhé Đấy. và cái, cái đường cầu báo tiếp tục cho anh em đó là 49 đúng không ạ 49 vào ngày hôm qua ngày 23 và ngày hôm nay thì anh em ăn được đó là cái chạm 9 đấy thì ngày mai cái đường cầu này vẫn báo cho tất cả mọi người nó là chạm đó là chạm 16 chạm 16 cho ngày mai tức là ngày 25 tháng 8 anh em nhé đấy chạm 16 được cầu này chạy khá là dài rồi thì hồ chỉ lấy ngắn này đó là từ ngày 19 thôi đúng không ạ anh em có thể kiểm chứng theo hồ với cái đường cầu này đấy đó là cái tâm càng đó là tâm càng 6 của giải 6 từ 2 đấy thì chúng ta có chạm bóng nữa đó là chạm 1 và chạm 6 trong ngày mai anh em nhé anh em có thể tham khảo cái đường cầu này Ok chúng ta sẽ đi vào một cái đường cầu nữa cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai <clears throat> đây là cái bảng đặc biệt của tháng Hùng có chia sẻ cho tất cả mọi người cái đường cầu này chạy từ ngày 20 anh em nhé chạy từ ngày 20 tức là đó là 1 2 3 4 5 tay cho tất cả anh em rồi đấy thì ngày 20 thì chúng ta có 93 ngày 21 đó là con 57 ngày 22 kép 11 và 23 91 và ngày hôm nay 24 thì chúng ta có 89 đấy thì ngày đầu tiên 35 thì xuất hiện về cho tất cả anh em đó là con 93 17 và 60 81 87 và 27 đấy cái đường cầu này ngày mai báo cho tất cả anh em đó là chạm 27 đấy. thì ngày hôm nay tổng 27 đúng không ạ thì ngày mai liệu nó xuất hiện đó là chạm 27 cho tất cả anh hay không anh em có thể tham khảo đường cầu hùng chia sẻ cho tất cả mọi người đấy 35 thì biệt về 93 và 17 thì biệt về 57 60 thì biệt về bóng đó là bóng 1 81 thì biệt về 91 và 87 thì biệt về 89 đấy thì ngày mai chạm 27 anh em nhé chạm 27 cho tất cả mọi người chạm 2 và chạm 7 anh em có thể tham khảo cái đường cầu này mình chia sẻ đấy khá là đẹp nhé Hùng khá là kết cho nên chia sẻ để cho tất cả anh em được biết và chúng ta có thể tham khảo cái đường cầu này ai trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền không trùng không kết thì anh em dừng ở mức tham khảo Đấy, chúng ta không nên đặt niềm tin quá lớn vào những con số mà mình chia sẻ nhé nhé tất cả chỉ mang tính chất tham khảo thôi Đấy, trùng cầu kết cầu vào tiền không trùng không kết Đấy, thì xem thì video của hùng thì nhớ để lại cho kênh một nút like khá là ok rồi ok và đây là cái chạm cho ngày mai chúng ta có chạm 27 và cái đường cầu bên kia thì hùng có chia sẻ cho tất cả mọi người đó là chạm 16 ạ đấy thì lát nữa thì hùng sẽ chỉ lấy hai chạm chính đó là chậm 6 và chậm 7 thôi chậm 6 và chậm 7 Hùng sẽ cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai đó là ngày 25 nhé và thêm một cái đường cầu nữa cho tất cả anh em đường cầu chạm này thì chúng ta bỏ nhé xóa đi để chúng ta dễ nhìn đường cầu này thì nó đây là cái đường cầu tổng đường cầu tổng thì cái đường cầu này thì Hùng mới phát hiện khá là đẹp chia sẻ để cho tất cả mọi người được biết ngày từ ngày 21 thì chúng ta có 57 tổng 27 Đấy, kép 11 vẫn là tổng 27 91 tổng 05 và 89 tổng 27 đấy thì chúng ta sẽ lấy vị trí đó là vị trí tâm càng đấy anh em nhé tâm càng 2 thì chúng ta có tổng 27 thì nổ về cho tất cả anh em đó là con 57 tổng 27 tiếp tục tổng 27 đấy khá là đẹp nhá 11 tổng 2 tổng 05 thì biệt về tổng 0 và tổng 7 thì ngày hôm nay tiếp tục biệt về tổng 7 khá là đẹp anh em ạ 2 về tổng 2 2 về tổng 2 0 về tổng 0 7 về tổng 7 và ngày mai tổng 3 tổng 3 vị trí đường cầu này chạy khá là đẹp anh em có thể ngày mai có thể tham khảo kỹ về cái đường cầu này anh em nhé cùng chia sẻ lên cho tất cả anh em đấy khá là đẹp tổng 3 cho ngày mai đấy khá là đẹp nhé tổng 3 đấy 2 về 2 2 về 2 0 về 0 7 về 7 đấy, nhá. để ý khá là đẹp đấy Hùng khá là kết cái đường cầu này thì ngày mai anh em có thể lót thêm cho Hùng đó là với tổng 8 đúng không ạ tổng 8 là tổng bảo tổng 38 cho ngày mai khá là đẹp đó là những con số mà Hùng khá là tâm đắc nhất cho ngày mai và chúng ta sẽ thì tìm thêm một cái đường cầu chạm để cho tất cả anh em tham khảo đây là cái bảng đặc biệt của tuần thì Hùng sẽ lấy từ ngày 26 tháng 7 đây là đường cầu chạm anh em nhé Đấy. 27 thì chúng ta có đặc biệt 91 và à, xin lỗi đó là 26 thì chúng ta có 91 và 27 71 và tiếp theo đó là 98 và 26 đấy 11 91 và 89 thì đường cầu đang ăn như thế này anh em nhé 91 thì biệt về chạm 1 đấy 71 thì biệt về 11 đó là con 91 và 98 thì ngày hôm nay ăn thẳng độc thủ đó là con 89 đấy và ngày mai thì chúng ta có chạm 2 và chạm 6 theo vị trí đường cầu này chạm 2 và chạm 6 anh em nhé thì chúng ta vẫn có đó là hai chạm trùng hợp đúng không ạ chạm 6 và chạm 2 chạm 6 và chạm 2 và chạm 7 đúng không ạ thì ngày mai Hùng sẽ rút gọn lại cho tất cả anh em đó là chậm 6 7 cho ngày mai để tổng đó là tổng 38 anh em nhé tổng 38 và chạm 6 và chạm 7 đấy thì anh em nào có thể tham khảo thêm với những cái đường cầu của anh em và kết hợp với đường cầu của Hùng và có thể đưa ra những con số thật là chuẩn xác cho ngày mai ngày 25 tháng 8 anh em nhé đó chạm 2 anh em nào kết về cái chạm 2 chạm 2 chạm 1 thì anh em có thể tham khảo và có thể theo để cả một trong hai trồng cầu với đường, đường cầu của anh em còn ý kiến cá nhân của hùng thì ngày mai hùng sẽ chốt cho tất cả anh em đó là cái chạm sáu chạm bảy và kết hợp với tổng đó là tổng 38 cho ngày mai đấy ok chúng ta sẽ đi vào phần chốt số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai luôn ngày mai sẽ là ngày 25 đúng không ạ ngày 25 đấy và đây là cái bảng chốt của hùng vào ngày hôm qua bạch thủ lô 04 thì chúng ta ngày hôm nay đã ăn rồi đấy và song thủ lô 4554 cũng đã nổ về cái chạm đề thì ngày hôm qua chúng ta không ăn được hy vọng ngày mai chúng ta sẽ nổ về chạm đề này tất cả nha vâng các <clears throat> bạn về cái đường cầu lô thì ngày mai Hùng xin chia sẻ cho tất cả mọi người vẫn là cái cầu lô bạc nhớ cho tất cả mọi người anh em nhé vẫn là cầu lô bạc nhớ cho tất cả anh em về cái chạm đề thì ngày mai Hùng khá là kết về cái chạm 7 và chạm 6 chạm 7 và chạm 6 và anh em có thể kết hợp với cái tổng tổng đó là tổng 38 tổng 38 cho tất cả nhà tham khảo vào ngày mai đó. về phần đường cầu lô thì ngày mai Hùng sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người đó là bạch thủ lô tô con 71 nhé 71 cho tất cả nhà tham khảo còn về song thủ lô tô cho tất cả nhà tham khảo vào ngày mai thì Hùng xin chia sẻ cho tất cả mọi người như sau về song thủ lô tô thì Hùng cũng xin điểm qua một chút cái kết quả nhanh nhá và bắt theo cầu bạc giữa cho tất cả mọi người về bạch thủ thì chúng ta có bạch thủ lô tô đó là con 71 rồi đúng không ạ đấy về song thủ lô thì hùng chín chốt cho tất cả mọi người đó là 565 565 cho ngày mai đấy đó là những con số mà hùng bắt theo cái cầu bạc nhớ anh em nhé cầu bạc nhớ mà ngày hôm nay thì chúng ta đã chém được đó là bạch thủ lô cũng như là song thủ lô rồi hy vọng ngày mai ngày 25 tháng 8 sẽ là một ngày rực rỡ và đại thắng thành công hơn đúng không ạ về bạch thủ lô 71 cũng như là song thủ lô tô 6556 chạm D thì chúng ta có chạm 6 và chạm 7 và tổng đó là tổng 38 đấy cho tất cả nhà tham khảo vào ngày mai đấy hy vọng ngày mai chúng ta sẽ nổ cả đề cũng như là lô cho tất cả nhà tham khảo và chúc anh em ngày mai thành công và được rỡ và sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả anh em vào đầu giờ tối ngày mai và xin chào hẹn gặp lại